chào các bạn đã nói chuyện của mình ở <laughs> mình ừ, là gì mà nhưng bên đây học lộc Trung Nguyễn official đây à, thì hôm nay phòng của đây, tôi đang dọn máy tính của tôi đây đây cái case đây dọn này xuống rồi lắp tôi ok ok thì tôi vừa lao xong cái lót chuột cái bát chủ đây. bát chủ ok thì cái cái cái bát chuột này của là của Fantech ha của Fantech nha bạn một đóng những thứ đồ đây xếp mà nhỏ lại đây. ok ok ok ok ok ok thì um, đây oh để chữ ngủ của mình thì <laughs> hơi bừa bộn xíu như vậy vậy thì mình chưa xong mình đây mình chưa quyết nhẹ Ủa. phòng mình phòng mình thì hiện thì các bạn đừng để thì đây cái gì màn lan của mình <laughs> à, thực ra thì tại tại vì mình chưa để âm được cái dây kia trên kia nên, nên tạm thời sẽ để ngay đây à, ok ý dọn ok thì cảnh này thì <laughs> quay cho bạn cảnh mình dọn dẹp chỗ này chưa góc ngủ ok oh, mày ông ơi phải nói thiệt luôn mệt cực kỳ mệt ừ. cực kỳ mệt luôn nó đâu hồi không ok ha theo cuối cùng cũng đã lắp xong cái máy tính này <laughs> cái pc của tôi này, lằng hoàng hết luôn rồi. uhm. đây máy tôi lên rồi đây đây full led nhé chết bà chết bà quên mà pin này cây vô đây thì đây máy tính của mình ha bạn pc của mình đây ờ, cái dàn pc à, thì, thì cái video mình cũng chỉ đến đây thôi ha <sighs> mà dọn xong phòng cái đuối luôn má thì cực kỳ mệt ok ha bye Brazil again. Hey, um, um, hey, uh, các bạn muốn mình làm những video gì tiếp theo game vlog vlog hoặc là các um, các bài hướng dẫn về lập trình chẳng hạn à, ok thì bye bye và hẹn gặp lại bạn ở video à, bye bye see you later